không phải cứ đưa đại viên kim cương vô mà kỳ lan sẽ tuyển chọn viên kim cương theo tiêu chí đồng nhất vẫn phải đi ra những trung tâm giám định kiểm định bên ngoài họ có chức năng chuyên nhiệm vụ kiểm định kiểm định để giám định lại một lần nữa nhờ vào tiêu chí luxury kỳ lân của mình nên kỳ lân luôn tự tin về ngành chế tác nữ trang cũng như là handmade đồ da và về nữ trang thì chị Lan tự tin khẳng định là tỷ lệ rất hột hầu như là bằng không Kỳ Lăng xin chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury và hôm nay một chủ đề danh mục nổi tiếng à, của thương hiệu Kỳ Lăng Luxury à, đó chính là danh mục về sản phẩm điện thoại và cụ thể thì Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu về sản phẩm điện thoại Vertu đây là chiếc điện thoại V2 Adobe và trên màn ảnh sẽ có hai phiên bản, một là màu đen, tất cả là đen hết. Một phiên bản là mid gold, có nghĩa là phối giữa đen và gold vàng. Đây. Đây là một chiếc điện thoại Adobe New màu đen chính hãng. Màu đen hết tất cả mọi chi tiết. Và đây cũng y chang như vậy màu đen hết nhưng có điểm mix phối với nhau giữa đen và vàng hồng rô gold kể cả phía trước và kể cả phía sau và kể cả những cái con ốc bên hông và hàng ở giữa này những clip chi tiết về sản phẩm V2 ATB này Kỳ Lăng đã làm nhiều rất nhiều clip rồi đã có trên kênh YouTube của Kỳ Lăng Luxury cũng như là trên fanpage cũng như trên website của Kỳ Lăng Luxury rồi và hôm nay Kỳ Lăng sẽ không đi sâu cụ thể vào chức năng về cấu tạo về những chi tiết khác của chiếc điện thoại mình mình sẽ đi vòng ngoài thôi và để thời gian còn lại Kỳ Lăng sẽ chi tiết vào dịch vụ này đây là dịch vụ kích tâm vàng đến kim cương để mix với những cái sản phẩm gốc thành những bản mix đẹp ví dụ như một chiếc điện thoại màu đen như thế này à, khi khách mua dùng và trải nghiệm một thời gian nếu như mình thích thay đổi mình muốn nó trở nên khác biệt hơn đẹp hơn đẳng cấp hơn thì có thể liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng chế tác ra những cái phần vàng như vậy và phối vặn lại ráp lại vào sẽ như thế này tất cả phần này là phần bề ngoài thôi bề ngoài những chỗ nào mình không thích màu đen thì mình có thể chế tác ra những cái vàng màu hồng để mình phối vào như thế này hoặc vàng trắng hoặc là vàng à, vàng bằng chanh tùy theo nhu cầu của khách hoặc là mình muốn sang trọng hơn đẳng cấp hơn nữa hơn nữa nha thì mình có thể đặt hàng của kỳ lăng những bộ điểm vàng như vậy nhưng có đính kim cương thiên nhiên lên luôn vàng nguyên khối vàng nguyên khối đúc ra vàng y đúc ra và đính lên kim cương đây sẽ hình dung cho cách xem nếu như chỗ này màu đen mà đưa vào thay vào là phần vàng và kim cương thì sản phẩm sẽ trở nên rất là nổi đây là cái lăng đăng hình dung vào một chiếc điện thoại nguyên thủy màu đen và Kỳ Lan sẽ hành dung tiếp vào một chiếc điện thoại đã được Bitcoin. Từ một cái màu gold và chuyển qua màu Bitcoin có có đến kim cương. Rất là sang. Hoặc nếu như quý khách muốn trở nên giá trị hơn nữa, giá trị cao hơn nhiều nữa thì quý khách liên hệ với Kỳ Lăng để đặt full bộ vỏ tất cả những màu đen này sẽ được thay vào bộ vỏ vàng nguyên khối full luôn kể cả phần da này luôn cũng vậy nếu như quý khách thích dùng da thì mình sẽ dùng da còn nếu như quý khách muốn không dùng da và thay toàn bộ phần da này bằng vàng đúc vàng khối đúc ra và theo yêu cầu kỳ lăng vẫn làm luôn cho khách là logo hoặc là tên hay là cái gì đó trên này theo đúng yêu cầu mục đích của quý khách luôn từ nổi từ khắc từ chìm từ tất cả những cái cái gì mà khách muốn kỳ lan sẽ làm thực hiện cho đối khách rồi bây giờ đi sâu vào không nói bằng mắt thường không nói bằng miệng thường mà mình sẽ nhìn vào máy móc mình nói kỳ lan sẽ mở máy soi lên và em đặt qua dùm cho anh đặt qua dùm cho anh cái máy này để anh soi tỷ lệ chia ổ cực kỳ chuẩn và tiêu chí luxury của kỳ lân là không phải cứ đưa đại viên kim cương vô mà kỳ lan sẽ tuyển chọn viên kim cương theo tiêu chí đồng nhất có những chỗ nhỏ thì kỳ lan sẽ tuyển chọn những viên nhỏ nhưng nó phải đồng nhất về độ đẹp màu sắc và phải tuyển chọn từng viên một những viên nào bị lỗi là kỳ lan sẽ loại ngay bởi vì đây là handmade bởi Kỳ Lăng Luxury theo tiêu chí Luxury Kỳ Lăng có nghĩa là tuyển chọn từng từng từng từng từng viên một để trở nên đẹp đều với nhau đồng nhất với nhau và nhìn những cái cháu đi rất là chuẩn bởi vì vậy nhờ vào tiêu chí luxury kỳ lân của mình nên kỳ lân luôn tự tin về ngành chế tác nữ trang cũng như là handmade đồ da và về nữ trang thì kỳ lân tự tin khẳng định là tỷ lệ rất hột hầu như là bằng không với công nghệ máy móc hiện đại thì đường nét cực kỳ sắc sảo và đồ cao cấp lúc nào cũng vậy đồ cao cấp đồ đẳng cấp bao giờ cũng vậy cũng hơn nhau ở cái sự tinh tế và hoàn thiện hoàn hảo nhất đẹp nhất chuẩn nhất quá tuyệt vời quá đẹp quá xuất sắc và tất cả dựa vào kinh nghiệm chuyên nghiệp của kỳ lân cũng như là tuổi đời kinh nghiệm lâu năm cộng với những máy móc hỗ trợ chuyên nghiệp và vẫn phải đi ra những trung tâm giám định kiểm định bên ngoài họ có chức năng chuyên nhiệm vụ kiểm định kiểm định để giám định lại một lần nữa tất cả sản phẩm khi Kỳ Lăng cung cấp ra giao lưu với tất cả quý khách hàng thì Kỳ Lăng sẽ cho đi giám định kiểm định lại ở đơn vị thứ ba luôn từ vàng cũng vậy vàng mình sẽ đi giám định trên những tờ giấy phải quan phổ quan phổ là gì quan phổ là những cái máy Olympic có chức năng phổ đã được là tuổi vàng bao nhiêu phần trăm và trong thành phần cái sản phẩm này có bao nhiêu phần trăm là vàng và còn lại là bao nhiêu kim loại là gì và kim cương cũng vậy mình cũng đi soi từng viên một soi từng viên một bằng những cái máy chuyên dụng của những đơn vị có chức năng chuyên kiểm định giám định cho nên là quý khách yên tâm tuyệt đối ở đơn vị Luxury Kỳ Lăng là đơn vị chuyên về đồ cao cấp xa xỉ phẩm nếu như quý khách nào đang sử dụng những chiếc Antv rồi và muốn kích tâm theo yêu cầu theo mong muốn theo cái ý muốn của mình thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247 hoặc là lên kênh youtube của Kỳ Lăng hoặc là lên trên fanpage của Kỳ Lăng hoặc lên website của Kỳ Lăng để xem những sản phẩm mà Kỳ Lăng đã từng giới thiệu và những sản phẩm mà Kỳ Lăng đang kinh doanh giao lưu với tất cả các khách hàng